Model của bếp là RT660GFTS Đây là nội thất của bếp đây Thì trước tiên thử những cái tính năng của dòng bếp này Thì tôi cũng sẽ giới thiệu thêm qua một số bếp có những cái chức năng an toàn cơ bản Và một số dòng à, bếp ga Kính full chức năng full chức năng và ga âm từ âm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 bạn nào mà có nhu cầu sử dụng công tắc rang hay là đã lựa chọn cho mình một cái bếp mà mình ưng ý á và các bạn hãy chụp lại vị trí màn hình ngay con đó và các bạn gửi hình đó kèm thêm cái mã số này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết hoặc là tư vấn cho các bạn à, cụ thể hơn số à, thứ tự là số 1 đây dòng bếp nút xoay có mặt men chống xước giá 1 triệu 7 số 2 bếp này được sản xuất vào năm 2017 giá nó chỉ có một triệu rưỡi thôi do cái mặt trước này nó đã bị ố nè và cũng đã được gắn công tắc rang số 3 là mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 4 mặt men số 4 này là mặt men chống xước giá 1 triệu 8 đã được tích hợp vào cái công tắc rang vào nút 3 giây số 5 mặt men chống xước giá 2 triệu rưỡi sẽ gắn thêm công tắc rang số 6 giá 1 triệu 6 đã được gắn công tắc rang có mặt men chống xước tiếp theo đến với một số dòng bếp có nút nhấn đây số 7 mặt sơn tĩnh điện giá 1 triệu tư số 8 mặt sơn à, mặt men mặt men chống xước giá 2 triệu 2 số 9 đây là dòng bếp mặt sơn giá 1 triệu 8 số 10 bếp mặt à, sơn tĩnh điện có chức năng thì chức năng của nó là nấu nước nấu cơm nấu cháo ừ. tiếp theo là ở bên phải này thì nó sẽ có à, chút chế độ nhiệt độ chiên và chế độ rang hẹn giờ nướng hai tầng lửa đây tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp kính full chức năng số 13 mặt kính cường lực tiền inox thì bếp nó mới cho phép bạn đánh lửa sử dụng bếp và nướng theo cái chế loại nướng nè số 14 này cũng vậy nhưng mà nướng thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa thôi số 15 nướng một tầng lửa cũng có hẹn giờ nướng và những cái chức năng nấu giá 4 triệu rưỡi số 16 Osaka Ga đây là dòng bếp của Haman các bạn có thể nhận biết qua cái tem ở bên hông hoặc là bạn nào đã tìm hiểu nhiều về dòng bếp à, nội địa Nhật thì mình cũng có thể nhận biết qua cái cái mặt trước này của bếp đây tiếp theo thì tôi đến cái số à, bếp âm thì đây là mặt kính cường lực mặt kính cường lực tràn viền nó cũng sẽ có những cái chế độ nấu nướng và hẹn giờ đây ở cái ốp này các bạn bật ra này, đẩy và nó sẽ ốp đẩy ra ừ. và đây là của bếp nướng hẹn giờ nấu đây chế độ nấu cho ba bếp ở bên trên trái bếp bên trái là ngoài bìa bên trái đây bên trong và bên phải còn ở phía bên ờ, kia là nút tắt mở của bếp nướng và ở dưới ốp dưới là chức năng của bếp nướng nướng tự động theo loại thực phẩm tiếp theo là bếp này là hàng trưng bày có mặt men chống xước đến với cái hàng dùng nước đây cũng có mặt men chống xước tiếp theo tôi sẽ đến với một số dòng à, bếp từ âm thì đây là một số dòng bếp từ mà shop vẫn chưa vệ sinh bạn nào à, mà vệ sinh á, thì mình sẽ được cộng thêm cái phí vệ sinh vào thì tất cả những dòng bếp đều có bảo hành và trước khi giao á, sẽ là một cái list test những cái chức năng của bếp trước khi giao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 thì để trở lại với video clip chính của ngày hôm nay thì để test giao cho khách đây là mặt bếp đây sơn chỉnh điện bếp này có giá là 1 triệu 6 đây là ngoại thất của bếp những lỗ lớn ở phía sau thì tôi cũng đã che kính lại rồi để tránh tụt vào bên trong tránh thoái bị điện đây là bếp nướng tính năng đầu tiên tôi sẽ thử là khóa ga khi tắt lửa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 bếp nó có nhiệt độ cao nên nó đã tự động giảm cái ngọn lửa lại À, nhiệt độ của bếp bên trái tôi đo hiện giờ là hai trăm rưỡi nè còn bếp bên phải hai trăm chín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 trái đã khóa này bên phải cũng khóa công tắc còn vị trí mở đây bếp này thì đã được sử dụng 13V có thể lấy lại không cần phải sử dụng pin nữa đây bếp vẫn sử dụng hoàn bình thường qua nguồn 3V nhưng khi mà ở nguồn 3V này á, thì ta chỉ có thể sử dụng khi có điện còn thêm một cái cặp pin theo bếp về để các bạn sử dụng khi cúp điện thì khi nhận bếp về thì các bạn cũng sẽ gắn trực tiếp cái à, pin này nè các bạn sẽ gắn trực tiếp vào cái đầu à, vô học pin sử dụng cùng lúc hai thứ giữa ờ, pin và nguồn bao v này thì khi cúp điện thì các bạn ờ, có pin để sử dụng còn khi có có điện thì các bạn lại sử dụng qua nguồn bao v này không có sợ vì về điện nữa pin và điện bếp này ở ờ, cái que cảm biến này nè nó chỉ chịu đến nhiệt độ là hai trăm rưỡi thì nó sẽ khóa ga nên nó sẽ rất là bất tiện cho chúng ta khi rang hoặc nấu những món có nhiệt độ cao á, nó sẽ thường xuyên bị tắt lửa thì để khống chế cái vấn đề đó thì shop có gắn thêm một cái loại công tắc rang như bếp này có cái nút 3 dây này thì shop sẽ tích hợp vào cái nút 3 dây này còn khi mà không có cái nút 3 dây này thì shop sẽ làm một cái công tắc ở phía bên học viên này các bạn sử dụng thì đối với cái nút 3 dây này thì các bạn à, bật bếp lên khi sử dụng thì mình sẽ bật bếp lên rồi các bạn sẽ đè giữ cái nút 3 dây này nè trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên nó sẽ kèm theo cái tiếng bếp thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến này lên tối đa không sợ bị khống chế cái nhiệt độ nữa còn cái nút mà công tắc rời ở ngoài này á, các bạn sử dụng thì mình sẽ gạt về vị trí bên trái để tăng cái cầu cảm biến bên phải trái này lên còn à, các bạn không sử dụng nữa thì mình sẽ gạt về vị trí bên phải để tắt tính năng rang đó đi thì bếp nó sẽ trở về trạng thái hoạt động bình thường bạn nào mà có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 149 để được nhân viên chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ thêm bếp này nó có cái nắp che đầu chia lửa này nè nó bằng inox thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị một tép như những cái loại nắp sắt một số bếp nó sử dụng cái nắp sắt thì nó sẽ một chân có một số bếp thì nó sẽ sử dụng một thời gian nó sẽ một chân nó rớt ra còn tác dụng của cái nắp này nè để ngọn lửa nó tỏa ra không chùm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác